Tránh để cái tôi quá cao khiến bạn có hành động chủ quan, coi mình là cái rốn của vũ trụ, không chịu nghe lời khuyên bảo của người khác. Dù trong tuần có ấn quan hợp sức là điểm báo thăng tiến nhưng với những chú chuột thì đây, vẫn chưa phải thời điểm thích hợp khi rất nhiều rủi ro đang bổ vây và chính bạn cũng không muốn vội vàng vào lúc này. Có lẽ bạn vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa, tới khi giải quyết ổn thỏa khó khăn hiện tại thì mới có thể yên tâm nắm bắt thời cơ. Chuyện tình cảm của mệnh chủ cũng gây không ít đau đầu cho bạn. Con giáp này cần phải sớm làm rõ mọi chuyện, đừng mãi trốn tránh mà để những mâu thuẫn càng ngày càng lớn hơn, điều đó chỉ khiến khoảng cách của hai bạn thêm lớn dần mà thôi. Cuối tuần con giáp này sẽ có niềm an ủi không nhỏ, sau những sóng gió đầu tuần khi tài lộc có điểm khởi sắc nhờ chính tài độ mệnh. Bản mệnh sẽ cần phải tập trung hết sức mình để có thể nắm giữ được thời cơ kiếm tiền, nhất là các bạn làm ăn kinh doanh. 2. Tử vi tuổi Sửu Tuần này hung vận lấn át cát vận gây ảnh hưởng nhiều đến vận trình của bản mệnh những chú trâu nên đề phòng và tự nhắc nhở bản thân mình thận trọng trước những quyết định có tác động tới tương lai của mình. Tuy nhiên, tuần này bạn có tử vi cát tinh trợ mệnh, đường công danh sự nghiệp dẫu có phần bất ổn do vận trình thăng trầm bất định, tuy nhiên về cơ bản vẫn có dấu hiệu đà tăng tiến nhờ có cát tinh che chở, giảm thiểu mức rủi ro trong những hoạt động hàng ngày. Các thần này luôn theo sát ở những phút bối rối nhất, bản mệnh rồi cũng sẽ tìm được phương án giải quyết vấn đề hợp lý tiền bạc vượng nhất ở thời điểm giữa tuần khi cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện. Lúc đó, con giáp này có thể sẽ có nhiều nguồn thu nhập cùng tăng tiến, nhưng đồng nghĩa với việc cuối tuần bạn chẳng được thành thơi mấy đâu, vẫn phải tất bật ngược xuôi lo việc này việc kia đó. Vận trình tình duyên của người tuổi Sửu trong tuần mới vẫn dậm chân tại chỗ, đây là tin không mấy vui vẻ với người độc thân khi cơ hội thoát ế của bản mệnh gần như là không có. Có lẽ duyên chưa tới nên bạn vẫn phải chờ đợi thêm, hoặc chủ động mở rộng mối quan hệ tự tìm kiếm cơ hội cho mình thay vì cứ mãi chờ đợi định mệnh. 3. Tử vi tuổi dần Điểm báo tử vi cho thấy rằng vận trình tuần này của người tuổi dần có nhiều điều khởi sắc mang lại cho bản mệnh không ít niềm vui. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không nên vui qua đà vì mọi thứ chứ chỉ mới đang ở mức tạm ổn chứ chưa thật sự đảm bảo chắc chắn, như bạn tưởng đâu. Nhất là khi đầu tuần có sự xuất hiện của thương quan. Có thể khi thấy mọi việc có phần suôn sẻ nên con giáp này trở nên chủ quan, không tập trung cao độ nên dễ để xảy ra sai sót. Để rồi khi hung tinh này bất ngờ xuất hiện khiến bạn không kịp trở tay. Do đó, làm việc gì cũng phải cẩn trọng. Đại hao hung tinh vẫn luôn rình rập nên thời điểm này bản mệnh dễ phải chi ra một khoản tiền không nhỏ cho những chuyện chẳng đáng. Vấn đề tài chính không thể chủ quan, bởi chỉ một phút lơ là bạn cũng có thể đánh mất khoản tiết kiệm mà bản thân nỗ lực tích góp bấy lâu. Một điểm sáng không thể bỏ qua với những chủ hộ trong tuần là chuyện tình cảm đang tiến triển khá tốt người độc thân có nhiều cơ hội tiếp xúc giao lưu để tìm đối tượng phù hợp. Nếu đã kết hôn, đôi lúc mâu thuẫn là không thể tránh khỏi nhưng hai bạn vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng và yêu thương nên xung đột qua rất nhanh. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão đón cát vận khá lớn báo hiệu may mắn ngập tràn trong tuần mới này, giúp cho bản mệnh có được một khoảng thời gian tâm tình nhẹ nhõm sau những vất vả lúc trước. Đầu tuần những chú mèo vẫn phải đối mặt với kha khá rắc rối nhưng may mắn có sự giúp đỡ của bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp nên vấn đề được tháo gỡ. Xem tử vi chính xác nhất, tuần này các hạng mục công việc quan trọng nên sắp xếp triển khai ngay vào thời điểm cuối tuần khi có chính quan chống đỡ, được cấp trên bảo ban, đồng nghiệp hỗ trợ nên mọi việc được giải quyết khá êm gọn, kết quả đạt được vẫn rất khả quan. Về vận trình tài lộc, dù được thực thần che chở vào đầu tuần để các hoạt động cầu tài đạt kết quả, như mong muốn nhưng trong tuần có cả tiểu hao hung tinh nhập cục, khiến bản mệnh kiếm được nhiều nhưng cũng tiêu xài khoản không nhỏ dù nền tài chính vẫn khá bấp bênh. Tốt nhất, mệnh chủ nên có kế hoạch rõ ràng hơn để bảo vệ nguồn tài sản mình vất vả kiếm được. Dù bận rộn đến đâu, bạn cũng nên dành thời gian quan tâm đến nửa kia nữa nhé. Đường tình duyên của bản mệnh không bấp bênh nhưng cũng không được sáng cho lắm. Tình cảm đôi lứa dễ phai nhạt theo thời gian khi không còn được vun đắp, hâm nóng thường xuyên. 5. Tử vi tuổi thìn Tử Vi Tuần mới nhận thấy, vận trình tuần mới của người tuổi thìn phải đối mặt với hung tinh ngũ quỷ nên chắc chắn sẽ khá vất vả và mệt mỏi. Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh có thể bị tiểu nhân quấy phá, gây ra không ít bất lợi làm giảm hiệu suất công việc của bạn. Lại thêm đồng nghiệp bất hợp tác, cấp trên thiếu tin tưởng. Có vẻ như sau những sơ suất trước đó, hiện tại bạn đang gặp khá khá khó khăn trong việc lấy lại lòng tin của tập thể. Tuy nhiên, những chú rồng cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần bạn đủ kiên trì, đủ nghiêm túc thì rồi sẽ được nhìn nhận năng lực xứng đáng với công sức của mình. Các kế hoạch tài chính nên được tiến hành sớm vào đầu tuần để thêm phần suôn sẻ, tranh thủ tận hưởng may mắn từ sự hợp sức của cả chính tài và thiên tài. Chớ dây dưa, nhập nhằng khiến cơ hội trôi qua mất khi các thần sẽ bỏ bạn mà đi, thay vào đó là kiếp tài chỉ gây hao tài tốn của vào cuối tuần. Xem bói tình duyên, có vẻ như cuộc sống đang đưa ra không ít thử thách với người tuổi thìn khi mà chẳng những công việc rối ren mà chuyện tình cảm của bạn cũng ngập tràn nguy cơ. 6. Tử vi tuổi tỵ Cát vận có phần nhìn hơn hung vận trong tuần này, hứa hẹn những điều mới mẻ thú vị sẽ đến với người tuổi thìn để bạn thoải mái thể hiện bản thân, cũng như theo đuổi những gì mình muốn. Dẫu cho thời điểm này khá bận rộn nhưng bạn cảm thấy vui vì công sức mình bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Tuần này những chú rắn có thái âm trợ mệnh, công việc phần nào suôn sẻ hơn khi được quý nhân là nữ mệnh trợ giúp. Thậm chí, có người may mắn khi nhận được đề xuất thăng tiến đến vị trí cao hơn. Tuy nhiên, mới có chút thành tích mà vội kiêu ngạo là điều không nên, bạn vẫn còn nhiều thiếu sót và cần học hỏi ở những người khác nữa. Tài lộc tuần này của mệnh chủ chủ yếu vượng vào khoảng đầu tuần, từ giữa tuần trở đi kiếp tài ngáng trở nên khiến cho việc làm ăn kinh doanh trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong lúc nóng vội vì thấy tiền bạc thất thoát, con giáp này chưa chắc đã thực hiện được hết những kế hoạch làm ăn của mình như mong muốn. Các thần thái âm cũng hỗ trợ không nhỏ cho đường tình duyên của con giáp này, đặc biệt là tuổi tỵ nữ mệnh sẽ được ưu ái hơn. Bản mệnh cần phải lợi dụng thật tốt cơ hội này, đừng từ chối việc mở rộng mối quan hệ của mình. Đâu phải ai cũng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hãy cho đối phương cũng như chính bản thân mình thêm cơ hội để tìm hiểu về nhau. 7. Tử vi tuổi ngọ theo tử vi 12 con giáp, tuần mới mang lại cho người tuổi ngọ sự bình yên khi bạn quyết định gạt bỏ sự cố chấp, để theo đuổi mục tiêu mới phù hợp với năng lực của bản thân hơn. Bạn quyết định sẽ tiến từng bước từ những điều nhỏ nhặt nhất và tin rằng, rồi một ngày nào đó mình sẽ đạt được thành công như mong muốn. Ảnh hưởng của dịch mã chủ về dịch chuyển, di chuyển nhiều nhưng nếu để tốt cho công việc hay cải thiện tài chính thì đây là điều cần thiết và bạn đừng quá lo lắng. Biết đâu đấy, bạn có thể gặp được quý nhân trên đường hay mở rộng những mối quan hệ mới mẻ bất ngờ rất có lợi cho công danh của bản thân. Vận trình tài lộc trong tuần của bạn thăng trầm khá khó đoán. Về cơ bản thì tài vận của những chú ngựa vẫn có điểm sáng khi có thiên tài trợ mệnh ngay từ đầu tuần, báo hiệu nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều đang trên đà tăng tiến. Tuy nhiên, giữa tuần bản mệnh có thêm một số khoản chi khiến cho túi tiền vơi đi ít nhiều. Tình cảm cũng bất định như vậy, khi thì dịu yên vui vẻ, lúc lại chập trùng sóng gió. Có lẽ cả bạn và người ấy đều đang trong giai đoạn hoang mang, phân vân về mối quan hệ này nên cần nhiều thời gian hơn nữa để suy nghĩ kỹ càng. Có thể cho nhau thêm không gian riêng để nhìn nhận lại tình cảm của cả hai xem sao nhé. 8. Tử vi tuổi mùi Xem tử vi tuần mới của người tuổi mùi, hung cát đan sen, Vận trình của bản mệnh có những chuyển biến khó lường gây ra những tác động không nhỏ tới đến tâm trạng của con giáp này, khiến cho bản mệnh trở nên do dự, bất an mỗi khi phải đứng trước các quyết định quan trọng. Bạn không đủ tự tin nhưng cũng không thật sự tin tưởng lời khuyên của ai nên rất dễ để cơ hội trôi qua một cách lãng phí. May mắn có sao Thái Dương chiếu mệnh, thêm chút ánh sáng cho vận trình ảm đạm của bản mệnh. Quý nhân xuất hiện bất ngờ, tuy chưa phát huy hết tác dụng, nhưng sẽ giúp bạn giải quyết một số vấn đề nhỏ và quan trọng hơn là mang sự tự tin quay trở lại. Về tiền bạc, tuổi Tý có thể sẽ nhận được một vài cơ hội kiếm tiền ngay từ đầu tuần này, khi mà có cả chính tài và thiên tài cùng giúp sức, hứa hẹn mang tới tài lộc cho cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, một vài mâu thuẫn nhỏ về tình cảm phát sinh khiến những chú dê trở nên rối bời, khó tập trung để làm việc một cách nghiêm túc, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Lúc này cả hai cần ngồi lại và chia sẻ mọi điều để tìm hướng giải quyết phù hợp thay vì trốn tránh và tức giận. 9. Tử vi tuổi thân Thời điểm này, người tuổi thân cảm thấy vận may đang mỉm cười với mình khi dường như các khí đang vây quanh mang đến cho bạn nhiều niềm vui bất ngờ, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Người độc thân nên thử cho mình, cũng là cho đối phương một cơ hội, rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả mọi câu hỏi bạn muốn biết. Các cặp đôi vẫn hạnh phúc chìm đắm trong tình yêu của mình và thầm biết ơn số phận vì đã cho hai bạn gặp được nhau. Nhân duyên có được chẳng mấy dễ dàng, bạn mong muốn có thể cùng người ấy đi tới điểm cuối cùng hạnh phúc như ý. Đầu tuần công việc không được suôn sẻ cho lắm, có lẽ do bản mệnh còn đang mải mê với chuyện yêu đương nên không để tâm lắm tới công việc. Đây là việc không nên chút nào, bạn nhất là khi có họa thiên quan rình rập, tiểu nhân không ngừng gây chuyện khiến cho con giáp này Bỏ công bỏ sức ra làm mà cuối cùng chẳng thể nào có được thành quả như mong muốn. Thái tuế hung tinh càng khiến cho tình hình trở nên tệ hơn nếu như bản mệnh cứ phó mặc mọi thứ xuôi dòng, mà không có bất cứ biện pháp giải quyết nào. Bạn có thể tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm để phá vỡ thế bế tắc hiện tại, tránh bỏ cuộc nửa chừng. 10. Tử vi tuổi dậu Tử vi tuần mới nhất 12 con giáp tuần mới người tuổi dậu trong tuần này đón nhận các khí khá vượng, báo hiệu những tin vui sắp về. Bách Việt chợ đào hoa nhập cục nên con giáp này có đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ. Người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái và mở rộng thêm mối quan hệ cho mình. Rất có thể, sau khoảng thời gian này, bạn sẽ tìm được một nửa cho mình để yêu thương và chăm sóc. Người có đôi có những bước tiến mới trên con đường tình cảm. Hai người cảm thấy tình yêu càng ngày càng thêm thắm thiết, dường như đã đến lúc để hai người về chung một nhà. Các cặp vợ chồng còn có thể đón tin vui bầu bí, Thiên ấn xuất hiện đầu tuần mang lại niềm vui trong công việc và bạn tha hồ thỏa sức sáng tạo khi được làm việc mình thích. Tuy nhiên, bạn cũng nên để tâm tới tính khả thi của việc này nữa nhé. Đừng mù quáng theo đuổi những thứ không phù hợp kẻo bạn sẽ ngã khá đau đấy. Càng về cuối tuần, tài lộc của bạn càng có khởi sắc khi thiên tài và chính tài cùng nhập cục, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng tiến đáng kể. Bản mệnh có thể sẽ gặp được những cơ hội phát tài ngoài sức tưởng tượng. Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội, đừng để tiền tới tay mình rồi còn vụt mất. 11. Tử vi tuổi tuất Tử vi tuần này nhận thấy hung vận khá nhiều khiến con giáp tuổi tuất thường xuyên lâm vào trong tình trạng lao đao, bất an. Bản mệnh có nhiều chuyện cần phải lo nghĩ, nhất là về công việc. Đầu tuần có chính quan tương trợ nên mọi việc khá suôn sẻ, song từ giữa tuần trở đi thì mọi chuyện trở nên rối ren, con giáp này mắc phải không ít sai lầm. Lại thêm hung tinh thiên cầu xuất hiện dự báo có thị phi, tranh chấp, nếu bản mệnh không tìm cách xử lý sớm thì xung đột sẽ ngày càng lớn, thậm chí có thể dẫn đến kiện tụng. Con giáp này cần phải có nhiều nỗ lực cùng quyết tâm thì mới mong giành được thành công như mong đợi. Giữa tuần tuổi tuất có sự trợ giúp của thực thần nên có cơ hội kiếm tiền, song cơ hội thuận lợi cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Không phải lúc nào cơ hội ngon ăn cũng bày ra ngay trước mắt, bản mệnh cần sáng suốt trong những quyết định tài chính, đừng dễ mù quáng tin người mà mất tiền lúc nào không hay, Vận trình tình cảm của mệnh chủ trong tuần này cũng không lý tưởng, vì quá mải theo đuổi công danh sự nghiệp nên bạn không có nhiều thời gian dành cho chuyện yêu đương. Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến tài chính hoặc trong việc nuôi dạy con cái. 12. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi sẽ được thiên đức cát tinh che trở nên đường công danh sự nghiệp tuy vẫn có lúc thăng trầm nhưng về cơ bản, thì con giáp này vẫn giữ được vị trí của mình, không bị vướng phải tai họa gì quá lớn. Quý nhân này giúp vận trình gặp hung hóa cát, trong tình huống nguy cấp bản mệnh sẽ nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Nhìn chung công việc trong tuần không có gì đáng ngại khi mà ấn quan tương trợ, giúp cho tuổi Tý vững vàng tiến bước và thể hiện được năng lực của mình. Bản mệnh sẽ tự mình xử lý được mọi vấn đề miễn là đủ tin tưởng vào bản thân. Tuy nhiên, đường tài lộc của bạn cần hết sức lưu ý, nhất là khi ngày đầu tuần đã có hung tinh kiếp tài án ngữ, bản mệnh có thể không gặp may trong những chuyện liên quan đến tiền bạc, Bản mệnh cần đề phòng bị kẻ xấu lừa gạt, đặc biệt là trong các quyết định đầu tư hay cho người khác vay mượn tiền bạc. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thêm thời gian quan tâm hơn tới chuyện tình cảm đang ở tình trạng báo động của mình. Dường như cả bạn và nửa kia chẳng ai thật sự để tâm tới những mâu thuẫn đang tiềm ẩn, thay vào đó là tìm cách né tránh để không phải đối mặt. Hai bạn đừng để mâu thuẫn kéo dài quá lâu như vậy vì thời gian sẽ giết chết cảm xúc của cả hai.